là một sản phẩm của chiến dịch Sống một đời có lãi của Vietinbank, thẻ eLife mang đến vô vàn ưu đãi độc quyền tới quý khách hàng. Hoàn tiền lên tới 4,2 triệu đồng một năm. Ưu đãi đặc quyền tham gia show âm nhạc đẳng cấp. Hoàn tiền lên tới 10% các chi tiêu giải trí và du lịch. Tổng giá trị ưu đãi độc quyền lên tới gần 40 tỷ đồng. Tại Vietinbank iPay ngay hôm nay để sở hữu thẻ eLife và vô vàn lãi từ Vietinbank.